Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Hôm nay chương trình thời sự của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị bản tin mới nhất, nóng nhất liên quan đến thông tin về Biển Đông trong những ngày vừa qua. Kính thưa quý vị, chiếm biển, đoạt sông, nhân tai và thiên tai, những tên cướp biển ở khu vực Biển Đông. Đại tướng cướp biển Tập Cận Bình, Thượng tướng cướp biển Vương Nghị đã ngồi chỉ đạo ở Trung Nam Hải. Đám cướp biển giả danh ngư dân này đều có chung những khuôn mặt gớm ghiếc, tâm địa tham lam và tàn bạo, Đám cướp trên biển này cũng sẵn sàng như cướp biển mang cờ nước của Trung Hoa, sẵn sàng đâm tàu ngư dân của Việt Nam, rồi để tranh cướp nhau càn quét hết tài nguyên cá trên biển và diễn biến sự việc sau đó như thế nào. Xin kính mời quý vị theo dõi bản tin sau đây của chúng tôi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Với cướp biển kiểu này mà không có đối sách thích ứng thì chúng còn tràn dần hết lên Biển Đông và quốc gia biển. Việt Nam cứ nhận nhìn, kiên trì với chính sách 3040 và do đó yếu ớt sẽ chỉ còn nhìn chúng hoành hành mà dù cứ lặp đi lặp lại điệp khúc. Tuyên bố chủ quyền thì với cấp biển, chân lý thuộc về ai có sức mạnh, nên từ xưa tới nay cướp biển Trung Quốc không hề mảy may quan tâm đến những tuyên bố chủ quyền của Việt Nam. Tin tức khắp các trang tin quốc tế sáng nay, nước sông Dương Tử của Trung Quốc và các phủ lưu dâng lên mức nguy hiểm sau nhiều ngày mưa lớn, dần tới kích hoạt cảnh báo đồng ứng phó khẩn cấp chưa từng có. Thiên tai khốc liệt, tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc lần đầu tiên kích hoạt ứng phó lũ lụt mức cao nhất khi nước dâng tới các di sản thế giới như cửu trải cầu và lạc sơn đại phật theo tân hoa xã mưa liên tục đã khiến 22 con sông lớn ở tứ xuyên vượt mức cảnh báo lũ lụt các dòng sông dâng cao đã làm ngập một số khu vực đô thị ở Nhà An và Lạc Sơn. Chính quyền địa phương đã sơ tán hơn 100.000 người bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán của tỉnh đã nâng phản ứng lên cấp 1 mức cao nhất trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 18 tháng 8, thành phố Nhà An phải di tản hơn 36.000 người. Lúc sông tràn bờ ngày 17 tháng 8, thì kể thiên tai, nhân tai vẫn can quấy áp đảo, tàu cá Trung Quốc thiền chiến. Sau hơn 100 ngày đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 2020 đến ngày 16 tháng 8 2020 với phạm vi cấm đánh bắt cá trải dài từ vùng biển phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả một phần Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa, thuộc chủ quyền Việt Nam. Tàu cá Trung Quốc bắt đầu tràn xuống Biển Đông theo Tân Hoa Xã. Nhiều làng chài phía Nam Trung Quốc đã làm lễ trước khi đi ra biển. Ngày 16 tháng 8 trên các cảng cá, hoạt động chuyển lương thực đã diễn ra tấp nập. Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông lâu năm hôm 17 tháng 8 đã nhận định mỗi ngư dân xuất hiện trên biển là cột mốc sống về chủ quyền, nếu chủ quyền một quốc gia trên biển không được thể hiện bằng các ngư dân xuất hiện trên biển, đánh bắt trên biển, thực hiện các quyền của mình trên biển, thì chủ quyền đó chỉ còn tồn tại trên giấy. Lượng tàu cá Trung Quốc xâm nhập đánh bắt cá trái phép gọi là IUI. Đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hiện nay là số lượng tàu lớn nhất trên thế giới, mà hầu hết là đánh bắt với phương pháp tận diệt. Hậu quả của việc này là nguồn tài sản bị cạn kiệt và bị phá hủy, Ngoài ra, tàu cá Trung Quốc thực hiện các lực lượng dân quân biển Trung Quốc tiếp tục xâm phạm hoặc quấy phá các hoạt động của ngư dân, cũng như thăm dò tài nguyên dầu khí ven biển của các quốc gia tại khu vực Đông Nam Á này. Trung Quốc hiện có khoảng 200.000 tàu sắt đánh cá lớn được chính phủ Trung Quốc tài trợ trong 4 năm qua. Chính phủ Trung Quốc dành 28 tỷ USD trợ cấp các đội tàu đánh cá này. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hiện có tổng số tàu cá 110.950 tàu, Đa số tàu gỗ hoạt động không có trợ cấp gì từ chính phủ. Từ năm 1999 đến nay, Trung Quốc đã đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Nhưng theo Tân Hoa Xã, chưa năm nào nghiêm khắc như năm nay. Một loạt công nghệ mới đã được sử dụng để giám sát lệnh cấm từ định vị, vệ tinh, giám sát thông qua video trực tuyến. Và biết data, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng, nhận định liên quan vấn đề này. Trung Quốc muốn đánh chết động lực ý chí của nhiều người đánh cá trên Biển Đông bằng cách là hết mùa cá thì xua hàng vạn tàu thuyền xuống. Đợt này chỉ riêng tỉnh Hải Nam của Trung Quốc là gần 17.000 tàu cá đã đăng ký xuống đánh cá với lưới nhỏ, ánh sáng cực lớn. Dần đến cá ở Biển Đông sẽ cạn kiệt, ngư dân Quảng Nam nói. Nó ảnh hưởng nói chung mọi mặt, mặt biển cũng ảnh hưởng mà mặt bờ cũng ảnh hưởng. Biển bữa nay thất mát lắm, nói chung là thiệt hại cá mắm bữa nay nhiều lắm. Nhưng dân không biết làm sao hết, dân phải chịu hết, đường nào dân cũng phải gánh hết. Còn một ngư dân Đà Nẵng cho biết, khi mình đánh bắt ở vùng biển Việt Nam mình, mình cao nó cũng cao, vậy mà nó ỷ thế tàu to. Tàu nó là tàu sắt, còn tàu mình tàu nhỏ, tàu gỗ nên nó ăn hiếp. Hôm 12 tháng 6, tàu cá QNG 96416 thuộc tỉnh Quảng Ngãi bị tàu sắt Trung Quốc có số hiệu 4006 truy đuổi, tông nhiều lần làm hư hỏng, lật nghiêng và ép ngư dân Việt Nam nhảy xuống biển. Phía Trung Quốc sau đó đã tịch thu các ngư cụ và một tấn hải sản của tàu cá Việt Nam. Tổng thiệt hại ước tính lên đến 500 triệu đồng. Hồi tháng 4 năm 2020, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam đã khiến một tàu cá Việt Nam bị chìm, nhân tài hút cạn dòng sông Mẹ Mekong. Nghiên cứu mới công bố của tổ chức Izeon Ether cho biết, Trung Quốc đã đóng kín đoạn sông thượng nguồn vào năm ngoái, dù lượng mưa cao hơn hẳn thông thường, gây ra hạn hán nghiêm trọng bất thường ở bốn quốc gia hạ nguồn. Trích dẫn dữ liệu ảnh vệ tinh, quy trình, viện thám và mực nước đo trên một đoạn sông Mekong ở tỉnh Chiang Rai của Thái Lan. Nghiên cứu cho thấy từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2019, 11 con đập của Trung Quốc đã chặn hoặc hạn chế nước nhiều hơn bao giờ hết gây ra mực nước thấp kỷ lục trong 50 năm ở hạ nguồn Mekong. Nghiên cứu cũng cho thấy 11 con đập của Trung Quốc đã lưu trữ một lượng nước lớn trong 3 thập kỷ qua, xả nhiều nước hơn từ các đập thượng nguồn vào mùa khô và xả ít hơn vào mùa mưa là điều mà bốn nước hạ nguồn Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam mong nhất ở Trung Quốc nhưng trong thực tế thì Trung Quốc hầu như luôn làm ngược lại. Cũng theo kết quả nghiên cứu, mức độ nghiêm trọng và tần suất hạn hán và lũ lụt ở hạ nguồn sông Mekong gia tăng một phần nhỏ do khí hậu biến đổi. Nhưng nguyên nhân chủ đạo là do Trung Quốc tích nước, tải trời ách nước, thảm cảnh thiên tai là rủi ro khó tránh, nhưng chiếm biển, đoạt sông, giành hết nguồn sống của thiên hạ, trời đất nào dung thứ. Bắc Kinh sắp gửi quân Trung Quốc dậy sóng vì bức thư ra trần của lữ đoàn Phúc Kiến, bỗng nhân quân sĩ một đội quân ở Phúc Kiến được yêu cầu viết thư từ biệt để đi vào chỗ sinh tử, làm giấy lên nghi vấn sắp có chiến tranh. Vào thời điểm Trung Quốc đang lo lắng về những rắc rối đối ngoại và đối nội, một bài viết bỗng trở nên nóng hổi trên mạng đại lục có tên là Nếu ngày mai bạn ra chiến trường. Đây là bức thư từ biệt sinh tử của chiến sĩ một quân đoàn nào đó đang đóng quân ở Phúc Kiến. Nội dung nói rằng bộ đội đóng quân ở Phúc Kiến đang phát động chiến dịch Tam Tín Nhất Sách, ba bức thư một lá đơn với chủ đề truyền cảm hứng chiến đấu máu lửa. Gia đình nếu ngày mai trận chiến bắt đầu, những người lính sẽ viết thư cho ai và sẽ nhận được thư từ ai. Một bài báo trên Internet đại lục khiến dân tình hỗn loạn, có tên Nếu bạn đi đến chiến trường vào ngày mai, các sĩ quan và binh lính của một đội quân nào đó đóng quân ở Phúc Kiến đã viết thư tiện biệt sinh tử, cái gọi là hoạt động ba bức thư một lá đơn theo thông tin truyền thông Trung Quốc là bao gồm bức thư từ biệt để lại cho gia đình, bức thư có lời dặn dò của gia đình và bức thư an ủi của địa phương. Còn một lá thư được thỉnh cầu, được ra trần của binh lính khi chuẩn bị ra chiến trường. Lá thư tiền biệt có thể là lời cuối cùng người lính để lại cho gia đình, bức thư dặn dò lời tâm sự chân thành nhất mà người thân dành cho người lính. Lá thư an ủi mang theo niềm tin yêu của nhân dân đáp lại từ Apple Daily trách lời của nhà bình luận quân sự Hoàng Đồng chỉ ra rằng chiến dịch ba bức thư một lá đơn là một tuyên bố chính thức tình hình hiện tại ở Trung Quốc đại lục đang gặp phải những rắc rối cả bên trong lẫn bên ngoài. Bên trong thì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán có nguy cơ bùng phát trở lại, lũ lụt vẫn chưa kết thúc. Tình hình kinh tế ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Những rắc rối bên ngoài là quan hệ phương Tây xấu đi. Mặc dù hiện tại không thể đoán được Trung Quốc có xuất binh không, đó là bí mật quân sự cấp cao nhưng có thể thấy chủ đề cường điệu của phong trào viết thư dường như đã trở thành cọng rơm cuối cùng trong tay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nó cũng phải có trách nhiệm duy trì sự ổn định đối với việc bày tỏ thái độ một cách cường điệu của quân đội kiến. Hoàng Đông cho rằng có hai hàm ý. Một là Tập Cận Bình đã từng cai quản kiến, ông vẫn tin tưởng chiến khu phía đông, đặc biệt là quân Phúc Kiến. Thứ hai, quan hệ hai bên eo biển Đài Loan đang trong tình trạng căng thẳng, củng cố quân tâm là một cách thể hiện thái độ đối với Đài Loan về quan hệ hai bờ eo biển. Muốn nói với Đài Loan, chúng tôi sẵn chờ rồi. Trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy rất lo lắng trước tình hình Đài Loan ngày càng thân thiết với Hoa Kỳ, nên vào những thời điểm nhạy cảm, máy bay quân sự Trung Quốc sẽ bay sát Đài Loan. Dựa trên dữ liệu của Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bộ Quốc phòng Nhật Bản, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã 10 lần xâm nhập không phận xung quanh Đài Loan trong tháng 6 năm nay. 9 lần trong số đó là di chuyển vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan và lần khác là tiến vào không phận xung quanh phía đông Đài Loan qua eo biển Miaiko. Trong tháng 7 cũng đã ghi nhận ít nhất 5 lần xâm phạm. Ngoài ra, máy bay quân sự Trung Quốc đã nhanh chóng băng qua đường giữa eo biển vào ngày 10 tháng 8 và bay lại gần vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu ngầm Trung Quốc đi vào hang động tối mật. Bức ảnh vệ tinh do Panetlat chụp được cho thấy một tàu ngầm Trung Quốc tiến vào căn cứ hải quân Du Lâm ở đảo Hải Nam. Bức ảnh vệ tinh Jopalanat lát chụp được cho thấy một tàu ngầm Trung Quốc tiến vào căn cứ hải quân Du Lâm ở đảo Hải Nam, một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất ở Biển Đông của nước này. Đài châu Á Tự do công bố hình ảnh về một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp thương, đặt theo yêu cầu đại xưa trong lịch sử Trung Hoa, đang tiến vào một căn cứ hầm ngầm, đang tiến vào một căn cứ ngầm bí mật tại đảo Hải Nam, phía Nam Trung Quốc.